Hello, chào mừng anh em tiếp tục đến với kênh à, Cao Tiến Soi Kèo cũng như là kênh à, Kèo Bóng Cao Tiến à, Rạng sáng ngày 11 tháng 1 sẽ có hai trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh được diễn ra Trận đấu giữa MU với Charlton à, và trận đấu giữa Newcastle với Leicester Thì trong video này mình sẽ nhận định soi kèo trước cho anh em trận đấu giữa MU với Charlton Thì trận trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 1 Hiện tại thì à, MU đang phải đối mặt với lịch thi đấu rất là căng thẳng khi lần lượt đụng độ trước à, Man City và Arsenal ở hai vòng đấu sắp tới tại giải Ngoại hạng Anh. Thì do đó người hâm mộ sẽ không quá bất ngờ nếu mà huấn luyện viên Ten Hag sẽ chủ động xây tua đội hình ở trận đấu này khi tiếp đón à, Charlton tại vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh đêm nay. Và quỷ đỏ thành Manchester đang có phong độ rất cao khi đang có chuỗi thắng liên tiếp 5 trận đấu gần nhất và trong đó có tới 4 trận thắng với tỷ số cách biệt Riêng trên ờ, sân nhà thì MU thắng cả 5 trận đấu vừa qua trên mọi đấu trường và cách biệt từ ờ, hai bàn thắng trở lên. Còn về đội khách uh, ờ, Charlton sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi mặt trận thì đội bóng này có được uh, 3 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận đến 4 thất bại. Và trận đấu gần nhất ở cúp Liên đoàn Anh, Charlton đã xuất sắc cầm hòa trước uh, Brighton và đánh bại đội bóng này trên chấm lưng lưu với tỷ số là 4-3. Tuy nhiên ở trận đấu này thì Brighton chỉ tung đội hình hai thôi và không có gì bất ngờ khi phải nhận thất bại trước ờ, Shepton đó. Quay lại với trận đấu này thì về phần đội khách Shepton không phải là đối thủ cùng đẳng cấp khi chỉ thi đấu tại giải hạng 2 nước Anh. Còn nhìn vào quá khứ thì đội bóng của huấn luyện viên Hodden được xem là con mồi ưa thích của MU. Được biết là họ thua tới 11 ờ, trận và chỉ có được đúng một trận hòa trong số 12 ờ, trận đấu gần nhất đụng độ đội chủ sân Old Trafford. Thì đến với tỷ lệ kèo hiện tại đội chủ nhà Manchester United chấp lỗi khách với mức chấp là 2.25 và mức tài xỉu cá chặn là 3.5 thì với mã kèo này anh em nên vào mạnh mã kèo MU chấp 2.25 thì cho dù có xây tua đội hình ở trận đấu này thì với đẳng cấp và phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại quỷ đỏ thành Manchester cũng thừa sức để ờ, giành chiến thắng trận đấu với cách biệt từ 3 bàn trở lên Ok và đây là nhận định của mình trước trận đấu cho anh em tham khảo thôi còn nếu thấy hợp mã thì anh em cứ vào còn ờ, thấy những nhận định của mình sai thì anh em có thể vào ờ, các mã kèo ngược lại và trước khi trận đấu diễn ra nếu mà tỷ lệ có biến động gì thì mình sẽ thông báo cho anh em trên nhóm và sẽ lựa chọn mã kèo phù hợp để cho anh em vào còn anh em nào muốn có một trang riêng để chơi và vào nhóm để cùng nhận những cái mã kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho mình qua Facebook hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng và mình ờ, có để đường link thông tin dưới phần bình luận ấy à, anh em cứ ờ, trực tiếp liên hệ đi thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em lập trang và thêm anh em vào nhóm ok mình cũng xin ờ, kết thúc video tại đây nha à, anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh cao tiếng sâu kèo cũng như là kênh kèo bóng cao tiếng chúc anh em luôn thắng ở những mã kèo sắp tới nha